tôi nghĩ là với cái đội hình này thực sự anh Ten Hag sẽ đưa ra một trường hợp trường hợp dưới sẽ hơi băn khoăn một chút là mình đến đây để làm gì ấy anh nghĩ là hôm nay mà u mới đá thật à thì một cái gì đấy thôi đấy thôi em là MC mà anh đi anh là MC à? Ừ. Ok Chào mừng các bạn đã đến với ờ, bình luận trước trận đấu của Spy Room Trận đấu hôm nay sẽ là trận đấu giữa Manchester United và Liverpool Tôi nghĩ là với cái đội hình này thực sự Eric Ten Hag sẽ đưa ra một chiến thuật và chiến thuật cửa dưới Tại vì trong đội hình này chứ không giống có thể đúng rồi, đúng được ấy Ngay như nhìn vào uh, sự lại của Elanga này ừ. Marcus Rashford và Sancho thì tức là toàn là những vận động viên điền kinh mình nằm cửa dưới xong rồi ừ trộm chó đúng không? Đợi sai lầm và phản công bằng những cái ờ, pha nước rút của của ba thanh niên này. <laughs> Anh nghĩ sao về việc Casemiro về MU? Anh nghĩ là Casemiro về MU nó là hủy diệt. Trận này Lisandro đá với cả Varane này. Ờ, anh nghĩ là anh nghĩ là tức là để để nghĩ về một cái pha highlight của trận đấu này ừ. thì anh anh nghĩ là đó có thể là một pha mà Lisandro Martinez đè Van dai và đánh đầu. <laughs> từ, từ, từ một phát góc đi bay. Anh, chính xác là một fan MU tức đến gần 2 giờ sáng để xem đoạn bóng xong rồi tưởng tượng đấy không chưa anh nghĩ Lisandro Martinez là cầu thủ rất rất tài năng ấy ờ. <laughs> nhưng mà không để nó Van Dijk đâu mày phải có niềm tin chứ ok à, anh có muốn nói một điều gì để động viên tinh thần những người bạn của anh không vâng vấn đề ở đây là chúng ta chắc chắn thắng <laughs> Thế anh nghĩ anh thực sự nghĩ là đây không phải là một trận đấu khó à. Ờ, anh nghĩ là kiểu nếu bạn là fan MU thì bạn hãy nhìn vào trận đấu này và bạn vui lên nghĩa là nếu mà chúng ta mà chẳng may có hòa ấy thì đó là tai nạn ừ. còn nếu mà chúng ta thắng thì đấy là điều hiển nhiên còn nếu, phải chúng, thắng, còn nếu mà chúng ta thua ấy thì đó đấy là anh nghĩ là chắc chắn là do thầy tên Hag của tỉnh cầu thủ sẽ ghi tên mình lên bảng tỷ số ngày hôm nay anh đoán sẽ là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Scott McTominay à, quên rồi Lisandro Martinez à đúng rồi Lisandro Martinez một cú đánh đầu bật cao đánh đầu đè đầu van ai mà từ pha phạt góc của Anthony à không không Anthony không được phạt góc mà Bruno Fernandes tạt lên Lisandro Martinez nhảy trên đầu van Dijk đánh đầu ghi bàn ok có thể sẽ là một... đánh vào đầu van Dijk <laughs> nhảy lên xong gõ vào đầu van Dijk cái rồi ờ, bây giờ chúng tôi sẽ đi xem MU chiến đấu với cả Liverpool ok xin chào các bạn Đúng là hay đấy Hay quá Hay quá tôi tôi là chính xác con rồi con rồi trả rồi cái đánh ăn của bài còn tĩnh đánh tư mất loại bỏ cả hậu vệ và trung vệ đối phương ôi rồi hỏng hỏng hỏng đi đâu chửi nhau à chửi ôi ôi cái gì đấy thôi thôi thôi thôi thẳng vào người ôi bên đâu ạ đây là bầu hưu sao em xem đúng không anh được ba ca à. cái tính cách nhìn này Sancho ra đầu Sancho thật sự cái tình huống đấy em sẽ đánh nước anh luôn quá <laughs> anh bấu à kiểu anh có thể quả vật đảng như thế ở cấp bảy ôi vâng xin chào quý vị các bạn tôi à, sẽ đến về phần bình luận giữa trận đấu đúng không em là mc mà anh đi anh là mc à ok thực sự ấy nếu mà cái đội về nhì C1 mà đá như này ấy, thực sự chúng ta cảm giác như là đã có thể vô địch C1 năm ngoài và thực sự hôm nay em lâu lắm rồi mới uh, được xem lại một hình ảnh của MU như vậy nó sướng nó đã theo anh em thì trong hiệp hai này ai sẽ là người tỏa sáng tiếp theo thực ra Eriksen trận này đá rất hay rất hay thực sự Eriksen đá quá hay kiểu xây dựng lối chơi rồi có những đường truyền nói chung cũng key pass rất rất rất rất ngon anh nghĩ là hiệp hai người tỏa sáng rất là Eriksen ok ok anh em uh, vào vị trí à? tạm dừng nhá chúng ta vào vị trí thôi rồi ôi à, nó đã bắt đầu rồi Như vậy là trận đấu giữa Manchester United và Liverpool đã kết thúc với tỷ số ờ, cuối cùng là chung cuộc là 2-1 Nghiêng về các cầu thủ ở Man United chúng tôi đã thấy ở đây Đây, một fan MU điển hình ra khỏi hàng và MU vô đối Nhận xét gì về màn trình diễn của các cầu thủ? Em nghĩ thực ra kiểu không phải là do MU thực sự đã quá khác biệt so với những trận đấu trước mà thực ra trận đấu này là chúng tôi gặp đối thủ quá yếu chứ thực tế là mấy bút của em bọn tôi cũng chảy thận đóng bìm ở đây là có à, một một à, đây nam lưu thì đeo cái bình oxy khá to toàn ở đây thì đóng bìm còn tôi thì cũng phải chạy thận mấy lần tí thì đái ra quần ừ, nhưng mà anh thấy thực sự anh em mình rất là giống một những cái fan fan MU điển hình tức là vừa mới hai tuần trước rồi vừa vâng, tuần trước rồi thua Brentford bốn không tuần này vừa thắng Liverpool hai một cái bắt đầu kiểu nghĩ về viễn cảnh của vô địch C2 top 4 ngoại hạng có khi là top 2 ngoại hạng em nghĩ là câu chuyện là thế mà kiểu bây giờ chúng ta cái lúc là thì phải cái phải niềm vui niềm vui mà niềm, niềm vui tức <coughs> mình hiểu và, là và một em kiểu ai mà mà bảo nhận mình là fan MU mà không như anh em mình ấy đúng không ừ. tất cả ai phong trào đây fan phong trào phong trào Phan Ngọc ừ, chào chứ fan fan fan chân chính là bây giờ à, đi bão đúng đang đi bão đang đi bão ngày nào mà vui được thì mình vui ngày đấy ừ, bởi vì mình còn trẻ ra vì có thể ngay trận sau ừ. hai đứa khoai chém gãy chân cr bảy <laughs> mọi thứ có thể xảy ra rồi đúng không kiểu thôi hôm nay mình vui được đã cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên là mình phải vui thắng là Liverpool là được thua cả 19 độ còn lại mình thắng Liverpool vẫn là ok à không 18 độ còn lại sorry ตัวจีแม่งร้อนตัวโดนแฉ